Em ơi em anh đã tầm thích em từ lâu Chẳng nói nên lời một vài câu nói trên đầu môi Vẫn vậy anh cứ thế dõi theo em từ xa Rồi phải nhìn thấy những điều anh chẳng muốn nhìn ra Là